Hello, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đàn Kênh đây Và à, hôm nay hôm nay chúng ta sẽ à, lập trình lên một trò chơi Đó chính là trò chơi SCP SCP trên Strat phần 3 nha Nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ để lại một like và nhớ subscribe kênh mình nha Giờ bắt đầu nào Thì Thì phần trước chúng ta đã làm là à, làm làm là cái làm thay đổi cái tâm nhìn đây là phiên bản thứ hai à và làm cho con này con scb này ấy nó di chuyển á, theo kiểu mà giống như là dịch dịch chút ấy giống như nó đang teleport nó chạy nhanh gì vậy là cái nó nhìn nhiều vậy bây giờ ờ, chúng ta sẽ bắt đầu nha bắt đầu phần 3 đó chính là làm đó chính là chúng ta sẽ làm là cái điểm số điểm và game over số điểm về lúc này đài kiểu vậy thì à, đầu tiên ấy lúc này làm biến ấy lúc này à, làm đại điểm ấy chúng ta cũng biết là chúng ta sẽ bật vô cái nhóm biến số à. chúng ta để ra một biến chúng ta ghi là uh, score nghĩa tiếng anh là điểm cho các bạn nhớ chọn là cho tất cả các nhân vật nha đây score đúng không các bạn đợi trên cung này đúng rồi rồi giờ các bạn nhấn vô cái sân khấu phong lên này nè các bạn nhấn vào ờ, nhóm sự kiện teamwork khối lệnh khi nhấn vào lại cái màu xanh thì nó sẽ đặt cái uh, biến score là không nó sẽ đặt sẵn không lúc này bắt đầu ấy chứ là có nhiều người chơi ấy là giống như có người chơi làm được 100 điểm giờ người thứ hai chơi ấy là là vẫn được 100 điểm nhưng mà nhưng mà cái điểm nó chỉ là 200 do lúc bắt đầu ấy là là 100 do là người trước ấy nó chơi đâu mà mình chưa có đặt cái khối lượng cho nó quay lại chỗ cũ kiểu vậy rồi tiếp theo các bạn uh, tiếp theo nha rồi ờ, các bạn à, lập trình cho nó sao mà lúc mọi lúc nhắm mắt cái xong rồi nếu mà mở mắt là chưa chết ấy vậy nó sẽ à, cộng điểm kiểu vậy rồi vậy thì lúc mà mở mắt ra thì nó sẽ thay đổi cái score là một đấy coi nha nhắm mắt mở mắt đấy nó chỉ là một các bạn thấy chưa đấy như vậy nha rồi giờ tiếp theo tiếp theo chúng ta chỉ làm lúc này là chết đấy thì chúng ta bật qua cái ờ, cái đối tượng nhắm mắt burger này à cái màn hình màu đen lúc này nhắm mắt đấy rồi chúng ta copy nó ra chúng ta đặt tên cái trang phục đó là game over và sẵn tiện chúng ta đặt cái trang phục và lúc mà nhắm mắt ấy chúng ta ghi là nhắm mắt rồi rồi cái game over trang phục game over này nè chúng ta sẽ tìm cái chữ là game over rồi rồi chúng ta đặt cho nó kiểu ờ, kiểu chữ maker game over đợi ở giữa này đấy game over rồi Xong rồi chúng ta chỉ hiện ra số điểm Đấy chúng ta chỉ ghi là score Chúng ta ghi score nha Rồi Đặt cho nó màu vàng giống đây à Cho nếu các bạn đặt màu đen không nó giống nó phù nó giống như được cái màu nền lúc ờ, lúc thua nền màu đen này à rồi nó sẽ uh, biến mất mình chỉ không thấy nó mình chỉ không thấy cái chữ sco đâu hết rồi mình lý do mình đặt sco ở đây là mình đỡ tạo mình đỡ mình tạo lên một cái biến nữa là biến esco do cái biến nó đâu có di chuyển được đúng không nên là chúng ta tạo ra một cái biến nữa là esco esco đấy rồi giờ lúc giờ chúng ta lập trình ở chỗ cái đối tượng nhắm mắt này à là đây lập trên cái scp 173 đây do lúc lập trên người chơi chứ người chơi đây à nếu mà đang chạm vào scp 173 thì dừng lại tất cả đúng không đấy là nó sẽ dừng lại tất cả nên chúng đây làm là nếu đang chạm scp 173 thì dừng lại tất cả và chúng ta nên nhưng mà cái này thì chúng ta sẽ bỏ chúng ta dịch vào scp 173 không rồi bỏ đây Đấy Đây Nếu đang chạm vào người chơi Các bạn biết sao mà mình bỏ bên này không Bởi vì vậy cái game Cái, cái game ấy Nó sẽ ờ, thành dày Ồ ta Ui Đợi mình nha mình đỡ cái níu ở dưới cung nha các bạn là hướng vào phía người chơi nếu đang chạm vào người chơi dừng là tất cả và chúng ta copy nó chúng ta đỡ qua bên nếu không thì luôn dưới cung này và chúng ta sẽ tạo ra một cái thông báo đó chính là phát tin phát tin nhắn là thì là game over phát một cái ờ, thông báo mới là game over và đỡ nó ở trong ở trước khi mà dừng lại tất cả đấy không các bạn bỏ mấy hai cái dừng lại tất cả nha các bạn chỉ phát tin game over hả và cái nhắm mắt cái này ấy nó chỉ là nó chỉ nhận được cái thông báo game over đó và nó chỉ game over thiệu luôn lúc đó nó chỉ chuyển sang trang phục về là game over game over còn lúc nó bắt đầu ấy nó sẽ chuyển trang phục là nhắm mắt bây giờ nó có hai trang phục rồi các bạn nhớ nha còn không thì các bạn sẽ ờ, bị ấy đấy cho nếu mà các bạn uh, bỏ ở đây mà lúc chết rồi các bạn bật lại thì nó sẽ hiện hiện vẫn hiện lại cái hình game over khi các bạn các bạn nhắm mắt như vậy rồi chơi Esco đúng không game over ấy đợi mình bật chúng ta bật xem một game over rồi giờ đây Esco à chúng ta bật nhấn chuột phải vô kia biến tôi ra bật vào chế độ độc lớn đấy rồi đây đầu tiếp theo tiếp theo chúng ta cho nó đi tới điểm ít là không còn điểm y là không do cái này nó bị lọt đây các bạn thấy không ghi nó bị lọt đấy hết bị lọt rồi đấy dịch nó là chỗ school này à đấy cho các bạn đừng gửi là end school chơi cái tên biến gì đây nó sẽ ít đẹp các bạn hiểu không ui cái này sẽ nó cứ rồi giờ tiếp theo lúc này đã chết thì nó vẫn là không giờ chúng ta chưa ờ, chưa cài đặt cái uh, biến Ensco này đấy thì lúc này nó thông báo chết à nó chuyện gì nó chuyển sang trang phục game over thì nó thì chuyển sang trang phục game over và nó sẽ ờ, đặt hiệu ứng bóng ma là không do lúc nhắm mắt thì nó sẽ ờ, thay đổi nó sẽ đặt hiệu ứng bấm mê không nhưng do nó đang là chưa nhắm mắt ấy nên nên là chúng ta hãy đặt này cho nó chắc ăn đặt hiệu ứng bấm me bằng không nó sẽ hết bấm me rồi nó nó không có biến mất nữa về school và cái uh, ờ, school ấy thì chúng ta bật về nhóm cái biến số đặt end school hay là school là cái điểm mà mình để làm được ấy trên này khi mà mình chết khi mà mình nhắm mắt mình mở mắt ra có điểm ấy đặt thành đó và cuối cùng là à, nhắn vô nhóm là điều khiển và thêm cái khối là dương là tất cả và đấy ồ và các bạn nhớ một điều nha hai cái này biến này chịu co biến mất đúng không đây đặt Ensco and SCO thì lúc nó chết thì nó mới hiện lên biến Ensco và biến SCO sẽ biến mất đây ẩn số ẩn cái biến số score và hiệu biến số and score về lúc này uh, phong nơn cái phong nơn này lúc mới bắt đầu ấy thì nó sẽ hiểu biến số score lên về uh, ờ, ẩn biến số and score và chạy thứ ui ui kinh quá đấy một điểm hai điểm 3 điểm đâu Ờ chết Đấy đơn giản vậy thôi Game over điểm là 3 Đấy Rồi Rồi Thì à, chúng ta làm vậy nha Nếu đang chạm vào người chơi thì phát đi game over đúng không Thì à, đang chạm vào người chơi thì game over coi đúng không nha đấy thấy nó chạy lại bên đó vẫn chưa chưa dốt bàn không nó phải làm vậy đặt nó ở trên cái khối lệnh đời 0,4 giây rồi đấy đấy ok giờ xin các bạn qua bye bye nha thì video đến đây cũng kết thúc rồi chúng ta lại làm xong ờ, cái trò chơi scp 173 đây phòng bao nha chơi strat rồi thì giờ xin, xin chào các bạn và bye bye nha nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ để lại một share ờ, like subscribe và nhớ nhận xét kênh mình nha để mình uh, làm thêm nhiều video mới và từ uh, yêu cầu của các bạn giờ xin chào các bạn và bye bye